chào tất cả anh em nhé về cái video ngày hôm nay tôi ờ, tiếp tục lại giới thiệu cho anh em về những cái bộ hột tài xỉu bên tôi làm những cái bộ hột tài xỉu này chủ yếu là dành riêng cho những anh em nào làm tay cái Đấy, hoặc là những anh em nào mà đi lắc cái mà anh em không có những cái bộ hột tài xỉu mà anh em lắc theo ý muốn thì anh em xem video này để anh em có thể tới cơ sở tôi Đấy, hoặc là alo cho tôi tôi sẽ ờ, tư vấn và chia sẻ cho anh em một cái bộ hột tài xỉu hay nhất phù hợp với sân chơi của anh em và sáng sới của anh em để cho anh em đi ờ, lắc tài xỉu anh em sử dụng cái bộ hột này anh em đi lắc nó có hiệu quả cao và tất cả những cái bộ hột ở trên ờ, video này thì là nó đều có cái cách lắc khác nhau nhé thì anh em nào mà mua những cái bộ hột tài xỉu nào mà bên tôi thì bên tôi sẽ chia sẻ cho anh em cái cách lắc như vậy tôi là người làm ra cái bộ hột tài xỉu ở trên à, video này Đấy, tất cả những bộ hột tài xỉu trên video này thì tôi sẽ nói được cho anh em và tôi sẽ chia sẻ được cho anh em Đấy, những cái cách lắc của cái bộ hột tài xỉu Đấy, để cho anh em có thể đi à, đến sân chơi anh em à, sử dụng cái cách lắc đấy anh em đi lắc cái bộ hột tài xỉu mà anh em mua bên tôi có hiệu quả cao và những cái bộ hột này thì anh em yên tâm một điều rằng là hoàn toàn không tan một trăm không tan và cái ờ, cái may độ cái độ khôn của cái bộ hột này nó chạy nó cực kỳ là hiệu quả cho anh em đấy thì anh em là sử dụng rồi anh em biết còn anh em là chưa sử dụng thì anh em có thể xem video này anh em đặt hàng đấy, chọn cho mình một bộ hột tài xỉu hay để cho anh em về anh em đánh đấy, đây là những cái bộ hột tài xỉu mới nhất không tang ở bên tôi ngày video ngày hôm nay tôi muốn giới thiệu cho anh em một cái bộ hột tài xỉu mới nhất ở bên tôi đó chính là cái bộ hột tài xỉu cây bộ hột tài xỉu mới nhất 2021 này dành cho anh em đi lắc cái nhé nói qua về cái bộ hột tài xỉu cây cái bộ hột tài xỉu cây này nó là cái bộ hột tài xỉu làm ra từ những cái cọng cây đấy, đây đây chính là cọng cây nha anh em nhé đấy một cái cọng này mình sẽ có thể chia làm ba ra mình sẽ được ba cái hột như thế này ba ba hột như này và bắt đầu mình làm mình làm thành phẩm làm thành phẩm thì nó sẽ được như thế này nhá đó đó là những cái à, mà hột cây anh em à, cũng nhiều anh em thắc mắc hột cây làm từ đâu làm như thế nào đấy thì đấy video này tôi cũng đã nói luôn cho anh em đấy thì ngoài anh em có thể làm hột tài xỉu ra anh em có thể làm cả vùng vụ nhá này vùng vụ vùng vụ cũng rất là đẹp đó xin nói với anh em một điều nữa là anh em phải phân biệt được cái hột cây và cái hột tài xỉu nghệ hoa 14 ly bo xuống 13 ly là như thế nào nhá có rất là nhiều anh em nhầm tưởng đấy đây đây ngày hôm nay tôi sẽ nói cho anh em biết riêng những cái bộ hột tài xỉu nghệ hoa bo số 14 ly anh em để ý xem những cái mắt của nó sẽ không bao giờ đều được nhá sẽ không bao giờ đều được sẽ có cái to cái nhỏ cái to cái nhỏ đấy cái lỗ tròn có cũng có thể là cái có hột méo đấy anh em phải để ý và phân biệt được ừ, hai cái bộ hồ tài xỉu này nó cũng khá là giống nhau tại vì là khi là 14 ly mà anh em bo xuống 13 ly thì cái hột của nó cũng rất là đẹp và cái hột uh, hột tài xỉu cây này nữa đấy, hột tài xỉu cây này thì là ở bên tôi đã làm đấy, tự tay làm anh em cùng so sánh bộ 14 ly bo xuống và một tài xỉu cây anh em xem đó đó là cái hột ờ, tài xỉu cây và cái hột tài xỉu 14 ly mà anh em bo xuống 13 ly đấy anh em phải phân biệt được bộ hột 14 ly bo xuống 13 ly như thế này thì không khác gì anh em đánh hỗ trợ này nhá đó thì những cái bộ hột cây này tôi đã làm ra và tôi đã bo bo với cân đo cân và cân tiểu ly ở nó nhá cân đo đấy bo cho anh em chuẩn rất là chuẩn rồi để anh em chỉ việc về anh em chơi đấy và cái hột tài xỉu cây này nó rất là may độ cái đi của nó cũng rất là khôn cực kỳ khôn và cái cách lắc của nó thì cũng cực kỳ là dễ dàng để cho anh em đi lắc đó thì đây thì uh, tôi cũng thử qua cho anh em nước muối nam châm dọn đèn để cho anh em thấy được cái cái bộ cây này nó hoàn toàn là 100% không tan nhé Đấy, thử cho anh em châm trước này thử cho anh em nước muối này Đấy. nước muối này ok khi mà làm ra được một cái bộ tài xỉu cây này cũng nó cũng rất là công phu nó rất là, mất rất là nhiều công đấy còn hột 14 ly mà anh em bo xuống 13 ly ấy, thì là nó đơn giản lắm nhanh lắm cực kỳ nhanh luôn còn cái à, hột cây này thì anh em còn phải nói chung là phải từng ly từng tí nếu mà nó muốn đẹp thì nó phải từng ly từng tí một đấy thì ờ, cái bộ hột tài xỉu cây này thì ờ, bên tôi ờ, là tự tự tay làm tự tay tôi làm hết nhé đấy anh em đến cơ sở thì bao nhiêu hột cũng được lấy xỉ anh em về bán lẻ cũng được thì ờ, tôi cũng sẽ để lại cho anh em cái giá thật là ưu đãi đấy, thì bây giờ tôi vào tôi sẽ thử qua cho anh em cái bộ tài xỉu này đấy. thì khi mà anh em sử dụng cái bộ hột này mà chưa cần những cách lắc mà anh em chỉ cần lắp bình thường thôi thì cái tỷ lệ của bộ hột này nó đi sẽ là 5 năm nhá đi đều cực kỳ đều cho anh em vừa rồi xỉu đúng không? à tài đúng không giờ sẽ giờ xỉu đó bốn bốn hai này tiếp tục Đây, anh em chỉ cần lắp bình thường như này thì là cái tỷ lệ của nó về chén này chắn xỉu cũng rất là ok 90 phần trăm nhé tài xỉu Đấy, xỉu đó, ờ, tài anh em thấy không nó đi rất là đều khi mà anh em đã có cái cách lắc của cái bộ tài xỉu cây này rồi thì anh em có thể giữ tài giữ xỉu được đấy nó theo ý muốn của anh em khoảng tầm bảy đến tám phần trăm anh em nhé đấy thì đang tài đúng không tôi không thích tài nữa tôi về xỉu về xỉu về xỉu về xỉu rồi thì tôi sẽ giữ cho anh em những cái chén xỉu đấy thì ờ, xem giữ được bao nhiêu chén thì uh, tôi sẽ cố gắng giữ được bí như chén cho anh em để cho anh em thấy được nhá một ba bốn này một một ba này bốn bốn một này hai hai bốn này một ba năm này Đấy, thì cái chén này lên tài thì chắn này lên tài thì ờ, anh em có thể giữ tài luôn hoặc là anh em có thể xuống tài à xuống xỉu cũng được đấy tùy anh em thì cái bộ hột này anh em chỉ cần có cái cách lắc của nó thôi là anh em có thể sử dụng được cái bộ hột này đi chơi nó cực kỳ là hiệu quả cho anh em nhé đấy thì video này tôi làm đến đây là hết chào tạm biệt tất cả anh em